ta yêu sai hay đúng còn thấy nhau là còn thương ừ. đời khiến bao nhiêu phụ phàng đi đến đâu khắp nơi cũng là nhà ta da ta ta ta da ta da ta da tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu tận cùng của cuối cơn đau ai trong ngọng ai đêm dài thao thức vì giờ này đã chia đôi anh cũng đau như em vậy thôi uhm. uầy hello mọi người nhé à, nó siêu hello thanh hoàng hello tuấn việt hello thế hành, hello nguyễn quang dũng em lấy đồ đấy tú xin găng nè hello anh tú xem anh tú mấy năm chưa được anh tú chào phải không vậy quang dũng phải không vậy xem mấy năm rồi like được mấy tháng mà xem mấy năm rồi vẫn chưa qua bb à anh à em tú hồi sáng mới chơi rồi à, long ơi nhưng mà cơ bản là cũng hơi hơi hơi kiểu in en lịch á gì em chuyển gì đấy chuyển nào đấy anh tú có va anh ship không mà anh tú về rồi không về anh tú tính ra ngoài đi một chút nhưng mà thôi give me lấy xe đi rồi nên là thôi anh không đi nữa tại vì hồi chiều ngủ dậy nó cứ sao sao á nó hơi bị ể oải trong người một chút dốc dốc đồ le với cả ngoại binh nhá sao lại là 45 phút 67 giây mà không phải 46 phút 7 giây vậy anh vậy tú á 46 phút 7 ờ đúng rồi không nhưng mà cơ bản là mình lấy từ số ba bốn năm sáu bảy lên ấy, nó hay hơn chứ bây giờ lấy kiểu kia nó bình thường quá nếu mà lấy kiểu kia thì mình khỏi ghi luôn rồi ghi kịch màu mè tí mà cơ bản là nghĩ được cái gì viết cái đấy luôn đấy anh em ạ hiệp hội thách đấu thì có queen luôn nè có queen luôn nè có queen luôn nè nhưng mà hiệp hội thách đấu thì không ngon hiệp hội đánh thách đấu phải đánh queen hoặc là đánh ờ, go cái phải ngon được còn lại đánh đỡ vần hơi ghẻ chắc là mình lấy đồ anh em ạ con queen kiểu gì tí trả ra đúng không kiểu gì tí trả ra queen dây chuyền nào từ từ nhá em tú đánh win chick đấy nếu mà đang ngoại binh thì đánh ngoại binh còn không thì đánh win check em tú vô nick anh đánh đi hôm nay anh không on đó à. nhưng mà hồi nãy em mới vô thì em thấy <laughs> kim vương hai bốn mươi mấy điểm mà tính ra là hôm qua em đánh lên gần kim vương một rồi mà tự nhiên xuống cái kim vương hai bốn bốn điểm thành ra hơi hơi hơi mất động lực hơi lười anh nhộm xanh lấy cây đi anh à nhuộm nữa mốt nó ra màu vàng ghê á mọi người ạ lúc nhuộm cơ bản là lúc đầu mới nhuộm xong ấy thì nhìn nó đẹp thật đấy nhưng mà tầm khoảng được à, bảy ngày á tầm được bảy ngày bắt đầu mình không gọi là có những cái gọi là dưỡng dưỡng vào tóc ấy thì nó ra cho mình những cái thứ gọi là ý là phai màu ra trông ghê lắm anh em ơi nên thành ra là thôi kiểu gì là ra ngoại binh không già cảnh binh thách đấu học giả và thanh lịch à từ từ nhá mấy cái lõi này hơi cùi á nếu mà lấy thách đấu thì dễ đẹp hơn với cả đồ này đánh thách đấu ok hơn nhờ mọi người nhờ đồ xấu quá à quên cái ấn này xấu quá thôi lấy vậy lấy vậy tạm vậy tạm cái bợ vậy vậy thì phải bán con gì lên cấp ta bán con gì lên cấp ta không bán để lên cấp được à chấp cho mình là hai đồ ngoài à tại vì mình đang muốn ấp của ngoại binh quá gặp nhà này à gặp nhà này mình đang muốn thua á không biết là có thua được không thua được thì đẹp hơn Stability rồi tí nữa lại đánh hai game out top xong ọp và nữa nữa nữa ở đâu ra đấy em tú hết như vậy rồi đầu anh sắp ra màu cháo lòng chưa anh tú à ra rồi ấy ra rồi chứ không phải là sắp nữa hai hai hai thua đẹp thua đẹp thua đẹp cần thua cần thua em tú lui trick cái ra rồi mà mọi người nói chung là bây giờ ra cái màu này rồi mình cũng đang ờ, đang tính gọi là để nó dài dài ra một chút xong rồi cắt luôn anh em ạ tại vì hôm bữa thì mình đi cắt tóc thì mình chỉ cắt xung quanh thôi mình để cho nó ở trên nó dài dài đi xong rồi cắt một thẻ luôn cứ lên đã anh em mời cứ lên đép đã rồi tính sau ấn thách đấu với cả cái này à thật ra là bài mình bây giờ có thể đánh win được ấy nhở nếu mà đánh win thì nữa cho lucian vào à con heo này ra chắc là bỏ đi nhưng mà chắc là mình không úp cấp đâu úp cấp thì nó hơi hơi gì gì á úp cấp xong rồi tí nữa xo mệt lắm mình cứ để nó tự lên cấp nhá xong rồi đi chợ mình nhặt được ngoại binh thì mình nhặt thôi tại vì dù gì đao sau mới lên à, đao sáu mới lên à, bốn mà một chút xe vài lấy tinh thần ha được cái chứ anh tú đánh tft server na không á anh tú không nhá anh tú không nhá tại vì đánh server na ngày xưa thì anh tú có đánh rồi kiểu nó cứ bị delay hơn một tí á cơ bản là nó nhảy binh á thì đánh nó hơi hơi hơi hơi gì gì á nhưng mà ý là đánh đánh là sao ý hỏi anh là có đánh không hay là cày dùng hay là như nào như nào cơ ừ. nhớ chia của em tú ơi à nhớ chứ mọi người 12 giờ chưa phải nhớ chứ lucian vào đây nè bây giờ cho camille vào thì lắp được cái thách đấu này cũng ok đấy chứ nhưng mà cơ bản là mình đang thua rồi mình không muốn gọi là đánh win lắm nhở con này nữa à hay là một trận truy năm mia nhỉ anh em nhở đồ này anh truy năm mia cũng được nhở nhưng mà mình nghĩ là đỡ vần rất là đang hot đất rồi cơ bản là đỡ vần thì nó bùi đổ dễ hơn với cả đánh nhiều thách đấu đánh đỡ vần nó xịn sò hơn nhuộm tóc thì chăm dưỡng lên anh à nhưng mà thôi anh cũng không nhuộm bắt đầu cơ bản là cũng không có thời gian nhiều á với cả kiểu cũng không để ý á với cả cũng hơi lười nữa kiểu vừa phải vừa phải gội xong rồi vừa phải xả xong rồi phải vừa phải dưỡng nữa cơ thành ra nó hơi mất nhiều công đoạn từ từ nhắc sao nhà này yếu đấy win mất nhà này với anh em ơi nhà này yếu quá nếu mà win thì tí nữa mình úp năm mình đánh win lại cũng được chả sao cả mỗi tội là mình đang muốn đánh ngoại binh thôi muốn đánh ngoại binh thì lu trích thì nó đẹp hơn nhưng mà win thì đánh win cũng được kiểu bài mình đánh cái gì cũng được ấy bài mình uh, cơ bản là form đồ cũng khá là ok nè bây giờ mình nhặt được mỗi cung hoặc là mỗi kiếm là bú một cung hoặc một kiếm là bú cứ để ngoại binh nhá chẳng hạn nó ra để chơi còn không thì thôi anh em ạ vg mặc áo xám này năm ngày rồi đúng không à chính xác là tập ba ngày năm ngày nó hơi nhiều cơ bản là mình mặc thì mình cũng không đi đâu ấy mình cảm giác nó không bị uh, bị gì thì mình vẫn mặc thôi không thật ra là không có thật ra là không có áo à, ui cung con này cầm luôn là thích thế nhưng mà sao mà lấy được bảy em tú xin đi kiếm nhá em tú xin đi kiếm vậy làm vô cực đi ba tia cũng xanh vô cực đánh nó chiến nhưng mà ra vừa rồi mình thua thì đẹp hơn nhờ ra vừa rồi mình thắng mất rồi mình thua thì mình vừa nhặt được cung vừa nhặt được ba tia luôn ông này nhặt được ngoại binh với cả nhặt được, cung luôn là đẹp trai nhở. 12 giờ trưa gặp chè trên bách khoa à? gặp chè trên bách khoa liệu có gặp được không cắt chọc cho mát á đầu mình cắt chọc ở đi luôn đấy thật cái này là mình nói thật cắt chọc ở đầu mình đi luôn á chắc là lên cấp nhá lên cấp ép bình thường nhá cơ bản là mình mới win rồi lắp cho con cookie lucian nhà mình là lucian đi lucian kiểu gì nó cũng gọi là mạnh mẽ hơn á cái này cho con bobby không bobby hay camille nhở mình nghĩ là camille nó trâu hơn đấy cho con camille cũng được tí nữa rồi đổi đổi sau đấy em tụi đánh win lại nhá nếu mà đánh win lại thì bỏ ngoại binh luôn anh em ạ đặt bài này chắc là win rồi và em tú đánh win lại đây em tú đánh win trích lại cái anh dùng dầu gội tím hai ba lần thử được bớt vàng ý à vậy hả nói chung là hôm bữa thì anh có nhờ một bạn gọi là mua mua cái dầu gội đen á nhưng mà cơ bản là mấy hôm anh cũng hơi lười lười anh chưa mở ra nữa thì ra anh nghĩ là nhuộm thì nó cũng đỡ hơn á với cơ bản là kiểu nhìn nó cũng ở ờ, thật ra nhìn nó cũng ghê ghê thật bình thường mình đi thang máy ấy, ở ở ở cái chỗ trọ mình có cái thang máy ấy, thì mình đi vào cái thang máy có cái đèn nó dọi xuống ấy, thì nhìn tóc cũng bạc bạc nhìn đẹp lắm nhìn nó chiêu lắm nhưng mà lúc lên live ấy thì <laughs> ra quả đầu thì như như cái gì anh em ạ nhìn nhìn như nhìn á bán con này đi bán con này đi nè tí nữa con blitz vào đẹp nhất blitz tầm này thì vừa có tái chế vừa có vệ sĩ luôn là đẹp là binh thật ra là ở bẩn đừng lý do mà gặp nhà này thì hơi mệt nhờ cơ bản nhà này level sáu cả có gấu máy tầm này em cũng chịu gặp mấy nhà kia đi hai nhà kia đúng yếu luôn á thật có hai nhà đúng yếu luôn á đừng gặp nhà kia gặp luôn ấy game này nhiều lúc nó kiểu nó ép mình á <laughs> gặp này em tú thua rồi gặp hai nhà kia thì ăn được chứ gặp này thì thua rồi không có trích thì đánh nó hơi khó anh em ạ kiểu không có trích thì không không giúp mình tốt cao được á nhiều khi là ao tốt luôn đấy chứ nhưng mà thật ra là mình có tốc đồ mình cũng chả sợ thọt lắm à nhà này có gấu máy thì mình chịu nhá với cả bà người ta cũng có form cái thứ nữa mạnh quá tầm này con gấu máy làm hết rồi ông này năm ngày chưa tắm mà tính ra là một ngày mình tắm hai lần luôn á kiểu thời tiết ở hà nội nóng mọi người ạ nó bị chảy mồ hôi ấy một ram thành ra một ngày mình tắm hai lần mà lucian mới mở lít nè rao trước mà win là có phải đánh mạnh luôn không rao trước thua mất tiêu luôn rồi thua rồi đuôi đánh chậm lại nhá top một hai lít ăn kèo thì trẻ bằng tình cảm mà được nhá anh huy nhưng mà hôm nay đánh một trận ec hơi bướng anh huy ạ trận đấy đúng kiểu nhiều nhà đánh mo á xong rồi em dôn mãi với được con mo một cơ tại vì cơ bản là người ta đánh thuật sư người ta dôn hết mo trước em rồi mãi mới dôn con mo một may mà trận đấy mấy cái khúc của em xếp kiểu đỉnh đỉnh đỉnh cao ấy nhưng mà mình nghĩ là lắp ba tia trước được đấy anh em ạ cơ bản là con đỡ vần mình nghĩ là cần ba tia hơn khung xanh thì nhiều khi nó có cái nội tại ẩn á thì ờ, một chút không cần cũng được nhưng mà thật ra là vẫn cần nhá chẳng qua mình nghĩ là lắp ba tia nó dễ đẹp hơn đấy ba tia đi cái ba tia mà đóng anh em ạ tưởng lười lười chưa gội đầu à không sao mà lười chưa gội đầu được mọi người tính ra là ngày nào cũng phải tắm chứ lười cái đấy thì nó hơi gì gì á nó hơi quá đao sau lên cấp nhá vậy thì tí nữa dù gì mình cũng lắp cái tái chế thành ra là mình lắp một cái gậy cho con này đi tí nó ra đun tái chế nè hợp lý chưa kiểu ra vừa rồi của mình win là bước đệm gọi là top một trận này khá là cao luôn á cơ bản là form bài của mình khá là đẹp và đồ mình cũng gọi là gần đủ rồi thì mình chỉ cần gọi là có một cái trích để thật là nhiều tiền thôi ông kia lên bảy luôn ê ông kia đánh đúng vội luôn á ông này nhà cỗ à lên bảy xong rồi full một sao để chi nhở trong khi bài tập này có thua ai đâu ta ờ à, nhiều khi ông lên bảy thua là này thật không mình nghĩ là không lên cũng chả thua đâu cơ bản là nhà kia thì tanh châu đấy nhưng mà không có đam lắm à không thua đấy nếu mà không lên bảy huy thua thật đấy nhà kia kiểu tanh châu quá đánh bằng con brand đam á lên bảy pha này hợp lý lỗi mình lỗi mình lỗi mình trách nhầm hello công công minh nhá hello mọi người nha chúc mọi người uh, buổi buổi chiều à, đầu tuần thật là vui vẻ nhé chúc mọi người có một tuần mới làm việc hiệu hiệu quả qua bbe chơi đi em cài tiếng việt cho nhưng mà máy của anh không cài được ấy chứ anh cài thì anh biết cài mà ngày xưa anh trong nam thì anh vẫn chơi với cả anh vẫn cài mà nhưng mà ý là tự nhiên bây giờ bị sao á không cài được thế nên anh mới hơi bị nhát một xíu nhưng mà tối nay vẫn phải trên team mọi người ạ tối nay trên team thì nói chung là vẫn chơi bbe thôi tối nay có khi mình lái trên team một xíu ấy chứ tối nay trên team lại để à, để đầu tháng có giải team 44 đánh tiếp mọi người ơi thì hiện tại nói chung là mình đánh chưa chưa gọi là mắc binh lắm á mình nghĩ là vào chơi để gọi là học mặt tướng với cả để để biết đấy những con tướng nên cầm đồ gì cho nó mạnh á thì mình nghĩ là cái đấy là cái mấu chốt thôi còn khi nào mà về việt nam ấy, thì mình tìm hiểu một hai ngày chậm chậm hơn mọi người một xíu cũng được hợp lý chưa sao tóc anh tú lúc nào cũng tình trạng bết thế à do anh tú ngủ ngủ dậy ấy, anh tú ngủ dậy ấy, anh tú ngủ dậy ấy, với cả anh, anh tú hay làm như vậy nè thành ra nó bết chứ không phải là do anh tú không tắm đâu nhá do anh tú hay làm như thế á cảm ơn chúc quỳnh nhá idol live vui vẻ ha top một năm sao đi à, cảm ơn chúc quy rất nhiều cam sapita được luôn kiểu từ lúc mà mình uh, là là là là stream á kiểu có mấy người thì cứ gọi mình idol á nghe thích nghe mà idol à, idol vt à nghe nó cũng hơi hơi thích thích một xíu eo tú win hai nhá bùm bổ sung tinh anh ui cái này đi mọi người <laughs> đang tính gọi là bổ sung tinh anh thăng hoa và trái tim thách đấu à trái tim thách đấu cái trái tim thách đấu cái bây giờ mình đánh vội không không bây giờ mà lên ba mươi sáu tiền thì zone được hai ba cái chả làm gì cả thôi nhá nhưng mà mình có nên làm như vậy không mọi người nhở để như vậy nó có mạnh hơn không để như vậy nó có mạnh hơn không bốn thách đấu thì nói chung là khởi đầu năm mươi phần trăm mà khá là hay á ê mình nghĩ là như vậy mạnh hơn á như vậy một rau đi xong rồi tí nó cho blitz vào nhé được chưa anh tú hay rồi à. có được năm bom hello năm bom nhá lên bảy thua luôn à? ờ ờ ờ ơ lên bảy thua à giờ mình mới để ý anh em ạ lên bảy thua à? hai hai hai hết tiền chưa thân công báo từ từ nhá thân công báo hình như là tên của một nhân vật trong phim ngày xưa kiếm hiệp đúng không thân công báo à mình nhớ thân công báo là tên của một một một kiếm hiệp tên của một bộ phim kiếm hiệp đấy đúng không ta nhân vật á nhìn như cái chổi lông gà ý à tắm liên quan gì đến tóc bết à tắm liên quan gì đến tóc bết là sao chị trang ý em tú là ví dụ mà không gội đầu ấy không gội đầu thì tóc nó bết đúng không thì chứng tỏ là không tám ý ý là không tám thì sẽ là không gội đầu thì tóc nó sẽ bết còn nếu ví dụ mà tám không gội đầu không thật ra là tám không gội đầu nó cũng bết hôm nay thì thật ra là em tú dùng dùng dầu xả dùng dầu xả tóc tại vì à, dầu gội ở trên nghĩa hết mất tiêu rồi thành ra chưa mua được thì nói chung là hồi hồi sáng nay à, hồi sáng nay hơi buồn ngủ nên là em tú quyết định là tắm sáng nay luôn thì dùng à, dùng một cái dầu xả tóc dầu bưởi nhưng mà tắm xong không rồi à, kiểu đi ăn trưa thứ về ngủ á thì đầu nó nãy nó còn bù xù hơn cơ đây là mình gọi là đội nó mày hiểm đi ra ngoài đường một chút rồi nhá tóc nó bẹp bẹp còn đỡ đấy đấy kiểu nó xù xù nó nó, nó bay bay lên á bồng bồng lên á nhìn nó còn đần hơn nữa anh em ạ phế vãi em chào anh tú và hello trung lĩnh nhá hello em anh tú cứ nói vòng vo cái gì à anh tú cứ nói vòng vo thì đâu cho anh tú xin cung lucian gầm găng à nhưng mà mình cần cũng xanh hơn anh em ạ lucian ai thật ra là cũng ngon đấy nhưng mà mình nghĩ là cứ cục xanh đi cứ đủ đồ cho nó chắc cốp anh em ạ kiểu gì giờ về mình cũng zone này hai sao mà hát chìm sâu cho em nghe đi anh tú à chìm sâu à sân nam bom em thích nghe chìm sâu à em chìm sâu và ai là nam bom tại vì sao hôm nay em không thì thầm để rõ cuốn mây khi chạm bờ mỗi theo thời gian anh chung bước thêm thời gian từ từ nãy nam bom anh tú rồi một tí đã trinamira à, trinamira à. trinamira này lucian hai ok lucian hai mình dừng được rồi nhá mọi người truy năm với con queen con nào ngon hơn nhở mình nghĩ là con twin đi cho con twin đi thôi cho con queen đi bo góc lại cũng được mình đang tính lắp cho con uh, kia nhưng mà thôi anh em ạ mình đang tính lắp cho con uh, cho con uh, cookie nhưng mà thôi mình nghĩ là con zig hai cái ưu tiên con zig hai đi bán bán bán được chưa vẫn đủ tiền nhá vẫn tích đủ tiền nhá khi nào ra đỡ vần thì mình sẽ hướng đến bắt leona nhá hay là mình bắt leona lại dần cũng chẳng mọi người nhở con lucian này mình lướt đi đâu vậy sần thì lướt lướt ngáo chưa lướt đần chưa mua lại cái mua nè cái em tú leo nè cái xíu hát karaoke đi vt à karaoke để tối đó mọi người ơi tại vì bây giờ chơi game một xíu đã mọi người nghe cái giọng em tú nó có bị khác không do là em tú giọng này hay hát đấy thật cái này là nói thật dạo này em tú hay hát nhiều quá giọng nó cứ bị khác khác ấy mọi người để ý không mọi người để ý cái giọng em tú giọng này không nó, nó cứ bị lạ lạ ấy hay là mình bỏ tái chế đi nhờ mọi người nhờ tại vì con leo nè tí nữa mình dùng á nhưng mà tầm này mình đang win á mình không muốn bỏ ra lắm á thôi thọt một tiền đi cũng được anh em ạ tại vì đang win á để nó chắc cốp một tí nhá với cả mình cũng nhiều đồ á để cái tái chế đi cho nó nhiều nhiều siêu em hai cái tám danh khách đấu ước một lần thua anh tú á ước một lần thua anh tú á hai cái tám danh khách đấu à ghê vậy ghê vậy nhưng mà ước một lần thua anh tú là sao cơ anh với em từng chạm chén trong danh này à hay là em toàn win anh á nói như kiểu <laughs> tú bị ảo trình vậy, ui anh tú nè cảm ơn à, cảm ơn fan pha văn long nhá cảm ơn pha văn long tặng sao ân tú nhá hình như là cái kèo ngày hôm qua đúng không cảm ơn pha văn long rất là nhiều cam sabita cam sabita ờ hôm qua có cái kèo nhờ giờ anh mới nhớ luôn á cảm ơn long nhá cảm ơn long nhiều nha rất rất rất rất rất rất cảm ơn hello xin chào các bạn đã kia nói gì á hello xin chào à non seo mi hao đi nói hết luôn đi bà naki bà naki sáng nay anh tú ờ, mới thả tim cho cái gì mà naki nhờ ấy nhá được chưa không quên nhá nói được làm được nhá tính ra là hồi sáng nay anh tú anh tú cũng cũng, cũng kiểu ờ, tự nhiên ờ, nhớ là hôm qua naki có bảo mình cái gì xong rồi anh tú bấm vào ấy anh tú có thả tim rồi đấy không thật ra là anh tú không thả tim anh tú thả thả like với cả anh tú có comment tim chưa như vậy được chưa bán bớt mấy con tướng đi anh em ạ đang nói làm nhà làm nhà không biết bán con tướng gì bán đi đã một chút tích tiền đã em tú lại phá ạc triển là có đâu nick này nick em mà nick này nick em mà anh lính em tú đổi tên nghịch nghịch vẽ em tú làm tí ome đi à làm tí ome em tú đần lắm em tú nói chuyện trong ome đần lắm con này hai con này hai sao à được đấy nhờ liệu này hai à ô quýt cái này tính ra đủ sáu thách đấu cho ta đủ sáu thách đấu ấy nhờ sáu thách đấu thì phải bỏ xạ đi à mà mình nghĩ là cái xạ là cái đam chính á thôi để nhá cứ để đi anh em ơi vậy thôi bỏ tốc đồ nhá mình bỏ tốc đồ không một chút bỏ tốc đồ không ê bỏ dốc đồ đi nhở mọi người nhở mình nghĩ bỏ đi bỏ đi bỏ đi tích tiền luôn đi tích tiền anh em ơi tích tiền anh em ơi cho con này tạm đi cho con này tạm đi cho cầm găng đi cho nó trâu nhá ạ con cam chắc là cầm à, cái gì đi tại vì tí nữa mình cũng đổi đồ mà một chút đổi đồ đi phải giết con leona với tốc được với kích được tốc độ đánh nha em ạ từ từ nó gặp này cũng thua đấy leona hai tanh mà lại thua à kiểu xin ra nó cầm à, đồ phép nó cao tơ quá nhở thua luôn gặp mấy cái nhà học giả này đúng mệt đấy đúng mệt mỏi trông đúng mệt mỏi đấy cảm động vậy à nếu là em sẽ, sẽ ha ha đó à ha ha gì đấy mà ha ha gì đấy để cái bài như vậy vào mà thua bị thật con này như vậy đã tí nữa kiếm lại một con camille đổi đồ cho con leona cầm đồ tanh nè bây giờ mình đang thưởng một cái căng với cả một cái nước mắt với cả một cái gậy à mình nghĩ là đẹp nhất thì chắc là lấy cái đai nhỉ mọi người nhở lấy cái đai máu thì tí nữa mình làm vút bẫy hoặc là quỷ thư đều ngon đấy vậy đi cho leona tanh trước đi chọn leona tanh nhá chọn leona tanh nhá nhà này delta phải có con cá rồi à người nhà quê à nhà này thì mình nghĩ là tí nó có nung chảy ngon á có nung chảy đấm của nhà này á đột biến nhà này là gì nhở mình còn chưa chắc đột biến cơ anh rít nhà quê à đột biến siêu công nghệ à đột biến siêu công nghệ này bình thường nó còn dây xi không nó còn dây xi không tạo siêu mất rồi mày hai hai hai hai bán con đi em ơi tí nữa cơ bản là mình cho mấy con thách đấu và kích hệ thôi ấy nên thành ra là cũng không cần hai sao lắm có hai sao thì càng tốt thôi nhưng mà mình nghĩ là tiền thì vẫn phải ưu tiên đấy ông này vẫn cháy hả à? ông này lấy mất trích mà bây giờ đã lên tám mười tiền rồi ông này có thực sự là chơi game cần phải zone không vậy hay là cứ chỉ thế là lên cấp thôi bịp nhờ bịp cái bợm nhờ em chào anh tô lần đầu xem kênh à nữa nữa anh tô lần đầu gì đấy nhưng mà cái ông kia bịp nhờ mọi người nhờ công nhận không nãy lên bảy mất trích xong rồi giờ lên tám con này hai hai đời vần bịp chưa năm mori ê nhưng mà sao ông đấy thua mà ông ấy vẫn còn tiền lên cấp mà kiểu lên nhiều tiền ấy nhở bịp thật á mình thấy kiểu nó hơi bị mất mất logic á ờ gian malok luôn hai hai không một con đép máu thì gian malok luôn được ấy chứ rồi bị ăn cc các thứ luôn con lucian này cái đấy nha cầm thắt đấu đần nhở chẳng qua nãy mình tầm beat game mình mình win là do mình nghĩ là con lucian hai nó mạnh thôi á chứ lucian cầm đồ này trong đần đấy đấm cho hai bốn sáu con nè à. đau nhở nhưng mà nói chung là tí nữa em tú gần một con đỡ vần thôi là bà em tú đép rồi là bà em tú đép đép siêu ngon rồi cũng ước được anh tú thả tim như thế ước à, em thay thay thay em chơi tham gia mấy cuộc thi thì đi rồi anh anh anh thả cho lấy con gai xa được là binh luôn á cai xa với cả con uh, tính ra là bây giờ mình dôn được hết bọn thách đấu và đủ tám thách đấu đúng không mình lấy được con cai xa con bram thì đẹp nhất cho tú con bram một cai xa nào bram cũng được bram cũng được còn không được bram thì em tú lấy cái kiếm nhở hai hai hai được con ram ngon nhá hai lõi tiền à hai lõi tiền nhưng mà cơ bản đấy người ta mất trích ấy, em thấy nó hơi vô lý ba chấm một lên bảy mất trích xong rồi bây giờ đến bốn chấm mấy đã lên tám rồi và kiểu ôm một đống tiền á nó hơi hơi bịp không chỉ đần mà còn ngu nữa <laughs> em tú á em tú không chỉ đần mà còn ngu á người nói em tú nặng lời đấy tú lên gấp luôn một tí đã từ từ nhá cái giọng nó nghe bị khó chịu nhở giọng nghe đúng chú bé đần á xung quanh bao nhiêu cậu trai muốn chiếm tim em chỉ có em ở đây xin mê nhường này từ nhá mình chưa có đồ nha em ạ này này hay là cho con Jihin Carry nhỉ anh em nhờ Jihin Carry nó hơi đần cơ bản là mình muốn đỡ vần á tại vì mình lấy phun thách đấu rồi giờ cho Gary à con a à, con uh, con di ngầm đổ đần lắm sau di lần Gary làm nhá Gary cầm thách đấu đúng là một cái gì đó kinh khủng ấy kinh khủng khiếp ok ba ngàn chín đạm chùa ra đi chuyến uống trà không à em tú thôi anh tô em tú cảm ơn anh tô nhưng mà thôi chắc là hôm nay thôi anh tô ạ tại vì em tú đang hơi đau họng một chút nữa với cả nãy có một một bạn gọi là hỏi em tú uống rồi nên là thôi anh tô nhá làm content gì lẹ lẹ đi chứ anh tú hai ngày nữa hết mùa rồi à content gì bây giờ mọi người mà muốn còn content gì bây giờ nhà máy tái chế và nhất thống à mình có thể lấy được một cái xẻng ra một cái đai ra và hai cái nước mắt nhất thống thì không ngon chắc chắn rồi vệ sĩ cũng không ngon nhà máy tái chế đi thêm đồ di cũng được cung nữa à cung nữa à vậy có đồ di hin rồi đấy cần một con đời vần thôi là được là bú còn không thì cứ cho con này tạm là nhá bốn máy móc trước này ui chín năm mươi cũng máy móc mà đần đấy con này bỏ đi này mua ovi lại đồ này à máy chiếu của cùng đao à mình nghĩ là tí nữa làm cái quỷ thư không quỷ thư không hay là tí nữa làm cái giáp máu với cả blue cho con này nhở blue cho con jihin không cho nó gọi là bắn sớm nhờ anh em nhờ nhưng mà tí nữa kiếm lại con camille ấy nhá giáp máu với cả blue à không mình nghĩ là quỷ thư với cả vút bẫy đi đẹp hơn hợp lý ở đấy nói chung là đồ mình nghĩ là chuẩn chuẩn chỉ ở đấy đây nhá còn đen nhá di lần thách đấu nhá di lần <laughs> di lần ba tia cung xanh vô cực nhá được chưa còn đen chưa hello tú đần này hello lê tấn tài hello hello anh đào viết huy nhá đâu có tôi nó có sần mà à à à, à. ok chuyện rằng ô hú hú hú à làm tận rất sai carry đi anh à rất sai à để tú xem nhá nếu mà ra từ từ nhá ba mươi ba máu à căng vậy rồi con di lần bao nhiêu đam đấy Zillion 1700 dam Được chưa? Nói chứ bán cho anh em ạ. Nhưng mà để như vậy đồ nó hơi bị rối nhở. Tí nữa mình kiếm thêm một con Draven vào đây là ba thanh lịch, à, Draven vào đây là ba thanh lịch với cả bỏ đi cho mình gọi là Draven vào đây là ba thanh lịch năm thách đấu xong rồi bỏ đi con máy móc này đi là thêm được sáu thách đấu à. sáu thách đấu hai máy móc và kẹp được thêm một slot gì đó bất kỳ còn nếu mà lên chín thì mới gọi là đủ chín máy móc mà khó nhở hay là mình carry bằng con ấy đi anh em ơi thật đấy chứ mình carry bằng con à, con con con gì nhở bây giờ đỡ vần nó không ra thì em tú biết làm sao bây giờ một con đỡ vần thôi ấy thề game nhái thật tại sao mình nghĩ là không cần lắm ê đỡ vần em tú đâu ta không một con luôn chứ bịp thế nhở vậy thì em tú phải lắp à, đồ cho con gary rồi bàn tay à dao điện à giao điện crit phép tất cả quyền năng à phế nhở kiểu không có đỡ vần bài mình kiểu bị không có form luôn á đánh không được luôn á vẫn win nhà này cơ cơ bản nó gì Ui, nhà này đang cần nổ hũ à? à gặp mình thì đi không uống thế ăn gì không à có em có ăn em có ăn anh tôi, quỷ thư gia di à ok á tây võ nhưng mà thật ra là bây giờ quỷ thư gia di nó không còn ngon như ngày xưa ấy vậy thì mình kiếm lại bốn ấy nhá bốn máy mọc đi dỗi quá rồi bốn máy mọc nhá bốn máy mọc bây giờ kiếm đâu đi trời ba hành lịch tạm đi giao điện này thì nó bỏ này đi giao điện tạm này rồi đít phép này quyền năng này thì nó nói chung là kiếm con khác rồi camu khác mà mình đổi nhá cứ để tạm như vậy đi anh em ơi có gì tí nữa mình đánh bốn bốn bốn máy móc cũng được hơi đần á tốt một cầm hết rồi à top một cần cầm hết á à cầm năm con lợn à xong rồi lấy ngưng động thời gian cầm năm con đớ vần xong rồi di của mình sao chết rồi hỏng rồi Đủ đi trầm cảm chơi thách đấu nhưng lại carry bằng Zihin à dồn không ra thật mọi người ạ chịu á không ra được một con nó ra một con là bài mình cũng đép được ấy chứ mình đâu cần nhiều đâu mà nó không ra ấy chứ đỡ mình mới xóa rồi nhé em mà cài thôi bỏ game này đi mọi người tại vì mình nghĩ là nó hết tiền nữa bây giờ mình zone kể cả ra nó cũng đời đời đi á <laughs> gì nè thôi khỏi về đấy em tú không du học à em tú không á cơ bản là bên máy em tú không cài tiếng anh được nên chắc là thôi mọi người để ờ, để nó về việt nam đi xong một hai ngày một hai ngày chơi được rồi một hai ngày mình nghĩ là chơi chậm hơn người khác một tí cũng được là đẹp muốn ăn gì nói đi chứ anh đâu biết ngoài đó có có gì ăn đâu <laughs> thôi em treo anh tô ạ à. tí nữa em em tí nữa em tú đi ăn ở ngoài cũng được rồi em treo á tại vì hồi hồi trưa thì em tú mới ăn cơm no rồi nhưng mà hôm nay kiểu trong trong người em tú nó bị gì á hồi hồi trưa em tú ăn cơm xong rồi ngủ ngủ dậy nó nó cứ nó cứ cứ, cứ gì gì á nói chung là ngủ dậy thì kiểu nó không được gọi là kiểu thoải mái lắm á <laughs> lừa gặp mấy ông rùa tự ra bài như này thì chịu à có đâu thật ra là em tú nghĩ là kiểu tùy mỗi ván á bán một đồ thật ra là em tú dôn không ra một con ấy chứ ra được một con thì mình eco tiền đấy xong rồi tí nữa mình dôn hai sao là đẹp nhưng mà không không ra con nào kiểu ra di hin thì mình bị bị kiểu chấp chấp hai cái lõi kia á thành ra là nó hơi tù anh em ạ đánh thì có thể là dãy được đấy nhờ mình nghĩ là cùng lắm mà dãy được top năm top sáu thôi trong khi nếu mà ra được một con đờ vần thì mình có thể vào top được kiểu một con đờ vần một trận đấy là giải quyết được vấn đề rồi ấy không không ra cơ ai bảo em tú hôm qua bắt hết iz của người ta à? bắt hết iz của người ta hôm qua thì đúng cái, cái trận đấy nhưng mà thật ra là bắt hết iz của người ta người ta không lên chín người ta đánh ờ, gì nhở người ta đánh galio với cả đánh zinix mà đúng không đánh galio zinix cái chê thành ra là coi như là người ta đánh năm tiền rồi với cả người ta không zone tám còn em tú zone tám mà làm trận nhà phát minh kẹp máy móc đi anh à được nhá nhà phát minh kẹp máy móc à chỉ cần có ý định đó vẫn là auto à phải không vậy phải không vậy lobby trước thì toàn cao thủ nữa cơ ơ lại gặp lại nè ê không có một người hách đấu vào luôn hả bịp nhờ mọi người nghỉ hết rồi à mọi người nghỉ chơi hết rồi à bảo hiền nguyễn ấn d cho được không vậy quyền mình ấn d cho từ nhá rất là toàn màn hình rồi tôi không viền đi trả cung đây hay làm lại trận đỡ vần nè đỡ vần thật ra là mạnh mà các bạn là đỡ vần đi for máy móc mạnh với cả trận đấy mình có ấn thách đấu với cả có một cái gọi là trái tim thách đấu á thành ra là siêu mạnh luôn nhưng mà kiểu mình rôn ra thôi rôn ra đồng con đỡ vần là mạnh ấy chứ đớ vần là một bộ bộ, bộ bài clear á thành ra là mình nghĩ là <tsk> mình vẽ đặc đồ như thế rồi cuối cùng nó không ra được con nào hết cái ông này thì chốt lòng tốt của anh à em em tú không dám từ chối nhưng mà thật mà cơ bản là em tú like xong em tú biết ăn đấy thành ra là bây giờ đạt xong rồi tí nữa nó cũng nguội á thì thôi anh tô ạ chứ lòng lòng lòng tốt của anh tô em tú là kiểu ngại hay là không dám nhận đâu tại vì bây giờ bây giờ em tú like thì đi nữa xong á nhiều khi anh tô đặt đồ ăn xong rồi nó cũng bị nguội á nên là thôi anh tô ạ để lần khác em tú uống nước của anh tô là vui rồi được chưa để em vô chơi với anh tú nè, vô chơi nhỉ? À. được vào đây tháng bảy lên hà nội anh tú đón luôn vậy á sao hôm bữa bảo không lên nữa cái bà naki lừa anh tú à hôm bữa hỏi thì bảo là không còn lý do chỉ để lên ờ trong khi lý do trước mặt thì không bao giờ không bao giờ thấy không không bao giờ lên nữa trái tim cảnh binh đi à quên cái gì nhở lối đi riêng à lối đi riêng thật ra là chứng to đánh lối đi riêng hợp lý nhá hay là lối đi riêng của mọi người nhở hay là nhận bốn tướng ba vàng bốn tướng ba vàng thì có tỷ lệ ra ngoại binh thôi mình nghĩ là đánh ngoại binh cho nó vui nhở lối đi riêng thì chắc chắn là vào top đấy nhưng mà thôi nhá lối đi riêng chắc chắn là vào top luôn hứa nhưng mà mình thì mình thích kiểu ngoại binh ui hai con ngoại binh rồi kiểu gì cũng ra chắc luôn ê vô lý nhở như vậy mà không ra á như vậy mà không ra bịp nhờ thôi nhá đột biến này không chơi đâu cày nè Thôi úp ờ, cấp đi, úp cấp đi, úp cấp đi. Một chút úp cấp đi, một chút úp cấp đi phải ngoại binh nhá phải ngoại binh á bây giờ cho dốc đồ vào đép thì ok nè hay làm thật dốc đồ không mọi người bịp nhờ dốc đồ thật ra là đép được fusion nữa này cái lên sẽ bỏ đi hay dốc đồ tạm đi xong rồi đao sau mình rôn nhá đao sau nhiều nhiều tiền rồi rôn anh em ạ ba ba hai à ba ba hai nếu mà trận này mình đánh win thì mình để mấy cái con này vào rồi nhưng mà ba ba hai là bao nhiêu nhỉ ba ba hai là mười đúng không ok bán đi có gì giao sau mình dôn ngoại binh nhá không ra ở binh thì em tú chắc là một chút cái nick khác đấy tháng bảy thì xong em cũng quay công ty đó anh tú đón không mà có có riêng các em là phải đón á cho đẹp con nè đẹp con nè cho đẹp con nè xin này xin này à, xin không cho keo vậy <laughs> logic chín à thì giờ lại có lý do để lên rồi nhà phát minh cái máy móc đi anh ơi à mà em tú chưa có form mà em tú phải có form có mới đánh được kiểu gì cũng phải ra đấy mình, mình cái chắc là nó phải ra đấy làm gì có vụ mà zone đen như thế đúng không mọi người 20 tiền anh em ạ bịp nhờ 20 tiền luôn wow wow mọi người để em tú xíu nhá sao thế nhờ ê nhờ mình nghĩ là đen thì nó cũng phải ra chứ đúng không bây giờ cơ bản là hai mươi tiền rồi rồi nó mãi nó không ra luôn bịp thật kiểu <laughs> kiểu cuối mùa rồi mình nghĩ là điểm nó không quan trọng á rồi ngoài binh đánh nó thích anh em ạ đánh cho nó tín á chứ bây giờ đánh thì điểm số nó cũng đâu có gì quan trọng đâu ví dụ mà kiểu có kèo hay là gì đánh nó còn chai hạt chứ đây rôn lòi mắt ra chịu ôi rôn ý ra quần không ra anh em ạ nhờ bịp nhờ mình nghĩ là đen đen nó phải ra chứ đúng không ví dụ mà hai con gọi là ví dụ mà mình đang có một con gp hoặc là một con bitfor ấy zone thì nó hên xui nhá nhưng mà đây kiểu chưa con nào á zone nó hơi hơi ảo thật trong khi mình zone siêu nhiều luôn đấy anh huy gặp lobby full cao thủ niệm mà sao lại niệm được anh huy gặp lobby full cao thủ thì đánh nó đánh top bốn anh huy đánh top bốn cho nó dễ thôi để <laughs> em một cái đạp ra thôi đừng có nick này chơi nhá đánh rất bản năng à khó đâu em tú đánh cống hiến nhưng mà sao cái gì mà hướng dẫn phần một nhiều vậy sao lại cấp mười ba là mọi người nhở hướng dẫn phần một cấp mười ba à ủa chơi cái này là auto cấp mười ba à tùy chọn esriu à hôm nay đánh ấy hôm nay đánh uh, aram hôm nay hôm nay như là mình carry á nhưng mà không không nổi anh em ạ hay đánh năm năm nhở hay chơi năm năm nhở một chút năm năm giải trí không hay là chơi năm năm giải trí không mọi người thôi từ từ đi chơi vài ván cờ đi rồi đánh năm năm anh em ạ qua công ty cũng muốn chơi với ai đó nữa ai đó nữa là ai nào nói thẳng tên anh tú nghe xem nào nói thẳng ra xem nào ai nào lê lê trung à lê trung à tận cùng cuộc cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu <clears throat> tận cùng cuộc cuối cơn đau ai trông ông ai đêm dài thao thức Omi à thôi Omi có gì để để lúc khác đi chiều chiều mình nghĩ là Omi cũng chơi nhiều đâu nhưng mà đột biến hắc tinh à đột biến hắc tinh thì lại hên xui à nhưng mà thật ra đột biến hắc tinh ấy em thấy nhiều nhiều nhiều người ấy kiểu rank ở dưới người ta cũng không để ý đâu anh anh huy ạ kiểu có người để ý có người không á năm năm cút tầm d à để tí nữa em tú chơi nhá bây giờ em tú chắc là phải chơi thêm một ván cờ nữa anh em ạ một ván nữa đi một ván cờ nữa đi không có chơi gì chơi hay là qua ấy nhở qua bpe chơi nhở bpe thì tiếng anh sợ mọi người không thích cái chứ nói chung là mình chơi thì mình học tướng cũng được hồi sáng mình mới chơi một trận rồi kiểu vào đánh xương xương tí nữa thì dôn được năm tiền ba sao luôn mỗi tội là kiểu bên ấy rôn nó bị chậm anh em ạ khúc cuối thì mình thật ra là vẫn còn tiền nhưng mà rôn kiểu nó bị chậm ấy không rôn nhanh hai ba phát được nên là không lên được cái gì đấy <laughs> đần đấy khi em qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân BBE có tiếng Việt mà thôi còn hơn vẫn thôi đánh ân ngoại binh em tú ơi nhỉ đánh zone lại không ra à. Chiên à ân ngoại binh là được nhá vậy em ân nốt nhá đời khiến em còn nhiều điều luyến lưu em mong lộng anh wow bởi lấy đua đi anh à thôi bởi lấy đua anh tú không có tiền được phương anh à anh tú đang nợ nần chục chất ra không có luôn không có một đồng nào luôn phải chơi khi nào có ngoại binh thì thôi đấy nãy giờ hai trận không có ngoại binh rồi thành ra là khi nào chơi được một trận ngoại binh thì mình mình chơi khác anh em ạ ngoại binh là chân ái chơi nốt đi mốt không có ngoại binh chơi đâu sau này có cái min min rết hải tặc gì á nhưng mà mình nghe thấy nó cùi cùi gì á nó hên xui á mới nó chủ yếu toàn ra tiền là chính à anh em ơi nó không ra được ờ, đồ đâu hơi cùi á thật hello anh sina hello đạt nguyễn xuân hello em ui cái gì vậy anh tú nợ tình cảm người ta chứ nợ gì tiền à phải không vậy cái gì ấy na ký? nợ tình cảm người ta chứ nợ gì tiền à <laughs> không hề nhá tình cảm đổ ra tiền được mà na ký? nói chứ anh có nợ ai đâu anh là một người thiếu thốn tình cảm ấy chứ nợ gì ai ai buồn ai buồn em chờ đợi ai na na na na na na na na na na na na na na nở nở nở qua nick này thì ss lâu nhờ nick kia thì ad vội luôn vào gặp lobby vội luôn hello à hello minh phạm quang nhá anh tú giàu tình cảm cho em một ít à cho em một ít à cho em hết luôn á cho em một ít à gì mà tìm trận 4 phút không có vậy à đây đây đây đây có à mọi người <clears throat> đấy gặp cái lobby này này đánh nó phải ấy hơn không lobby này nhìn đánh nó có phải là kiểu cân cân cân kèo hơn không một chút liên minh huyền thoại không đánh cái nick kia kiểu gặp lobby gì gì xong rồi còn zone hung ra nữa cơ tính ra là pha đấy mình có 17 tiền 17 tiền và trên bàn mình từ từ để mình đếm nhé trên bàn mình thì có hai con dốc đồ hai con dốc đồ là một con hai tiền một con ba tiền với cả một con một tiền là sáu tiền với cả con lucian là ba tiền tức là chín chín với mười bảy là hai mươi sáu tiền hai mươi sáu tiền là mình rôn được mười ba lần mười ba lần mà không ra được một con gọi là mình cần wow đúng là kiểu có những game kiểu rôn rôn rôn kiểu gì cũng không ra còn có những game kiểu không cần rôn nó tự ra đấy là cái tỷ lệ của game đấy anh em ạ tưởng giàu tình cảm mới không nợ nè có đâu là sợ không chơi ôm nữa à anh tại vì chơi ome thì phải phải phải phải tối chơi mới được mọi người ạ với cả cơ bản là mình chơi mình cũng không gọi là dành lắm á mình có biết nói chuyện với con gái đâu mọi người gặp con trai thì người ta auto next rồi bây giờ gặp con gái thì mình cũng chả biết nói làm sao cho nó khéo cả hơi nhát cái một chút mấy cái đấy thì mình mình không không không ấy được không cần trô được ấy. kiểu mình không không có cần trôn được á thành ra nó hơi cùi ui đây <laughs> cái thẻ master cạc mới vừa làm mà mới vừa làm lại à, anh tô hình như là chưa được ấy, anh tô ơi anh tô test nhưng mà hình như là chưa qua sao á em cảm ơn anh tô nhá hình như là em chưa thấy gì cả anh tô chỉ test anh tô chỉ gọi là test tính anh gọi là thử thử tặng sao giả thôi đúng không chứ, chứ còn thật ra là em chưa thấy gì á <laughs> nói chứ em cảm ơn anh tô nhiều nhá capsapita test à test mà lại 200 sao mà tặng cho em mà lại lại bảo là test nè à anh có chắc là lai đủ đi kép không đấy à chắc á chắc á ui trứng hai mươi sáu à đúng trận vừa rồi nhá từ từ này mình hôm nay phải lai đủ ba tiếng bốn mươi lăm phút sáu mươi bảy giây á nhưng mà mình lai like mà tí nữa mình chơi game khác đấy anh em ơi tí nữa mình đánh à, năm năm uzf aram gì đấy cho nó thoải mái còn không để hết ván mình qua bbe nhá nhờ bbe anh em chịu khó xem tiếng anh được không tiếng anh á cơ bản là tiếng anh thì mình sợ nhiều người không thích lắm không mọi người đã bảo là ui cái ông này đánh gì đá gà không biết trình đánh việt các thứ đi á mệt mỏi lắm con này con này vào bán con này đi tại vì mình có hai con uy lao nè hai cung thì thường thường mình nghĩ là đánh luôn bài ta lông cũng được ui hai gp à đột biến tỷ lệ này anh có xem giờ boy không á giờ boy anh không nhá thật ra là anh ít xem phim lắm kiểu lâu lâu có phim thì gọi là hay hay đụng được thì xem thôi từ từ nhá ui mình cứ tưởng là bổ sung nhân lực đi thì như hồi nãy á bây giờ nhận hai tướng hai vàng thì để lấy mười tiền thôi à để lấy mười tiền xong rồi về rôn à thôi mình nghĩ là lấy luyện cung đi đánh nó khoa khoa học một tí nhá chứ nhiều khi đánh kiểu kia nó nó ấy quá anh em ạ đánh kiểu kia nó nhảy nhớt quá thôi anh em ơi mình vẫn sẽ đánh ngoại binh nhưng mà mình đánh gọi là nó nó nghiêm túc một tí nhá hồi nãy mình mình rôn nó hơi quá tay ấy chứ tôn kiểu hai mươi mấy tiền không ra anh em ơi hơi bị phí á anh tô đầu tư cho anh tú thuê bà lấy đua đi thôi thôi thôi em tú nhét gái lắm chịu á chịu á hay là bây giờ mọi người kiểu ờ, ở đây có ai gọi là rành không rành tán gái không mọi người thuê xong mọi người làm mẫu thử đi em tú học á chứ em tú có biết nói chuyện với gái đâu hai please à lên đi lên đi gp đi gp hoặc là ấy đi gp hoặc là queen chưa ra đồ này à hai con dốc đồ mình muốn để lại để hách tiền á mình không muốn bán lắm nên là thôi nhá cứ để lại đi mua net này về nó cũng chả giải quyết vấn đề gì nhiều đâu mình có thể là để đợi ngoài binh hoặc là dốc đồ nhá một trong hai nhá hai con blitz này gặp thì không đép một con nào thật đấy chứ thật ra lobby này mạnh quá mình nghĩ là không đép một con chết nào đâu á nhìn nó bị kinh kinh á ê từ từ này nhà này có nico à thành ra là mình ui có nico và có đép sai hai à nhưng mà gặp này chắc là mình không đép một con nào á mạnh quá đép được con ấy thì đẹp hai hai hai đép được một con rồi ok hai con luôn hợp lý nhở bài mình như vậy mà đép được hai con anh em ạ bịp chúa ba con không không được rồi thôi hai con này nhà tham quá này nói thầm thâm á bề đua có thuê bd được không em hay chỉ con gái thôi à nữ anh đô ý gì đấy thuê bd à, em chịu đấy thuê được cả con trai mà chưa có ngoại binh chưa có dốc đồ hơi thọt một tí nhưng mà mình sẽ ông rô nhá mình giữ cái đầu lạnh ấy cv luôn là cv hoặc đỡ vần nhá thật ra là mảnh đồ đỡ vần đẹp hơn đấy tại vì cơ bản là ba tia cũng xanh vô cực nè mình vẽ hết đồ đấy còn không thì cung xanh diệt với cả vô cực nói chung là đờ vần Zin hoặc là Sivir đều được cả nói chung là ba ba cái đồ này thì mình nghĩ là lắp gì cũng được thì cứ làm cái găng trước thôi tại vì đánh bài gì mình cũng cần cung xanh nhá anh tú chỉ cách ngồi anh tú chỉ cách ngồi im vẫn có người yêu đi à, cái gì vậy phương anh ai ngồi im mà có người yêu đấy em à <laughs> ngồi im mà lại có người yêu được à hơi bị ảo đấy mình chắc là đét vào hai chết à ui mình win luôn hả bài mình như vậy mà win nhờ, ảo chúa cơ bản là bài mình có cái luyện cung á mạnh quá hay là mình đánh win luôn không ta nếu mà lên được con này hai thì mình có tay nhá mình đánh win cũng được này nhà này không lắp đồ thêm nhở thật ra lắp đồ thêm mình nghĩ là mình vẫn win đấy con catlin của mình kiểu one shot mà không có rồi có ngoại binh rồi à quên có tốc đồ rồi nhưng mà mình mới win rồi á mình không muốn cho vào lắm hay là đánh ngoại binh win đi nhờ mọi người nhờ tí nữa có một con ngoại binh ấy thì mình đánh win cũng được cơ bản là mình mới win rồi mình không muốn cho dốc đồ vào luôn á vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi em đủ đánh win ấy làm cái cung đi kéo hai con heo của mình về à? nhà này thì có hai con blitz khá là trâu nhưng mà bù lại họ cũng có vệ sĩ anh em ạ thành ra là nghĩ là mình win được á win nha em tú win trích nha em tú win trích lại nha tí có ngoại binh thì kẹp ngoại binh vào hack tiền thôi được rồi mình nghĩ là tầm này heo hai nữa là ok đấy kẹp hai con blitz chí chưa à bên à, kẹp hai con heo chí chưa à? em làm gì có người yêu em còn sợ ế này em không muốn có thì có bây giờ đi học cấp ba kiểu dễ có người yêu mà kiểu dễ có người yêu á quan trọng là có thích hay không thôi một cái găng con queen cầm mà khá là ngon đấy không ai lấy thì cho em tú xin còn không thì em tú lấy ba tiên trước cũng được cùng đao cũng được thật ra là cát linh cầm cùng đao đép ngon hơn quyền năng à, hay là lấy hung đạo ui con heo hai cầm hung đạo cũng ok chứ nói chung là còn hai mảnh đồ để mình lấy được nè găng hoặc là đai nhá thôi mình nghĩ là lấy con heo đi cơ bản là con heo lên hai ấy mình cho nó thông đạo luôn hoặc là zeke ờ zeke đi nhở zeke ngon hơn đấy chứ sao lại sao lại làm thông đạo ta tại vì tí nữa cung thì mình có thể lắp được nhiều thứ wow bờ răm luôn à bờ răm luôn thì mình cho vào thôi ngại gì đâu bờ răm vào à bờ răm vào thì nói chung là mình lắp ra kia thì là đánh ờ, các thứ cũng được bây giờ lắp tiền thì chưa cần lắm lắp cái này thì mình cũng chả cần đâu lên con đi hai rồi đấy thành ra như vậy đi dày đi dày đi dày đi dày đi dày đi bài mình ờ, khỏe đấy khỏe khoắn rồi đấy khỏe khoắn xinh xắn rồi đấy mình nghĩ là hết blitz rồi á thành ra là cứ để bình thường nhá để vào góc đi xếp góc đi không cần phải gọi là xếp xếp cầu kỳ quá đâu nhà này à nhà này chắc là họ đép được một chết rồi cho họ đép một chết nhá ui một chết còn được một đồng mà mình đánh ngoại binh á kiểu tự nhiên được hắc được một đồng á siêu ngon luôn á à tính hai tính hai đồng mà. ui tí được hai đồng thật đấy chứ ngon đấy khéo đấy khéo léo đấy từ từ nhá có người gọi điện thoại cho em tú mọi người ạ em chào chị quỳnh nhé chết rồi người ta mới gọi cho mình nhưng mà mình chưa nghe với cả điện thoại mình hết tiền điện thoại rồi kêu người ta gọi lại được không gọi lại cho em với anh shipper đáng yêu ơi anh quên anh shipper đẹp trai ơi gọi lại cho em tú với em tú hết tiền điện thoại mất tiêu rồi đây rồi người ta gọi lại rồi This is fun! À giá Kêu mình ạt đi à, kêu mình ạt lô đi à chắc là ba tia mọi người nhờ ba tia với cả một, một cái cung đi thì đánh gì cũng được đồ khá là ok rồi đấy lên cấp thì kèm một con ngoại binh hoặc là một con vệ sĩ nữa hoặc là một con cảnh binh cũng được công nghệ cũng được nhà này có blitz không không có nhà này không có nhưng mà sao nhà trung ghê đấy level sáu à cơ bản là bây giờ mình lúc sáu mình cũng trẻ cho con gì được ấy nên là thôi anh em ạ để level năm nhá thua thì thôi á gặp nhà này à, đột biến à, đột biến gì vậy đột biến đánh nhanh à từ từ nhá đột biến đánh nhanh cầm đồ này hơi ghê đấy không biết là ông win được không mình chưa không xanh nữa cơ đập được một phát này nhưng mà không đập trúng con ma ra hà rồi vậy thì hơi khó anh em mới thua đường ai da con giang nó đỡ rồi nhà này mạnh quá mình biết ngay mà người ta cầm cái cùng đao á với cả con rác nó sức khi chết nó còn đỡ độc đạn con mazaha nữa cơ thôi nhá thua rồi thôi em bạn thua rồi thì khỏi úp cấp nhá đánh chậm chậm lại cũng được bài như vậy vẫn thua nhà đấy úp sáu quả chí mạng đấy cơ bản là bốn đấu sĩ xong rồi có đam nữa con con chó ghét còn răn đun được cái giáp lửa nữa à con rác này mày hơi bị hay nhá mày rác mày hơi bị hay ấy rác đỡ đạn luôn mà gì vậy sao lại tụ điện vậy anh tú có nói gì vậy sao tụ điện vậy à. nhưng mà giờ em tú có lỗi lõi gì á mọi người nghĩ đi đấm nhau không mà không á cái ông giao nước này ông lừa mình em ạ mình xuống mình đứng có ai đâu lừa thế vừa gọi là không được cái gì xong rồi còn vừa không được chọn lõi cơ xong rồi ra cái lõi gì đây chết con đi me em tú rồi hỏng à, rồi ra cái cái tủ điện làm gì đấy ra cái lõi ngon ngon phải ngon không? tủ điện à đung chảy nhà máy tái chế hả hai cái lõi kia không có lõi nào ở dưới cùng à ê tính ra hai lõi kia đều ngon luôn á thì dỗi nhở dỗi thật luôn á cày hai lõi kia đều ngon anh em ạ đung chảy cũng ngon mà nhà mày tái chế cũng được coi như là thêm đồ lấy cái này đánh nhau với ai má lấy cái này thì tầm này được nhưng mà tí nữa thì đánh nhau với ai má cài phế thế blitz nè một nhà có blitz thôi đúng không mình nhá để bram bên đây là đẹp nhất ý anh là do em đặt sai giờ chứ gì à không có nhưng mà ý là tự nhiên phí quá mất cái lõi đẹp thôi chứ em đặt cho anh anh, anh tú được gì làm ý kiến đâu naki đã đặt nước cho rồi sao mà dám ý kiến gì được chẳng qua là phí quá chẳng hạn như ông shipper ông shipper đi muộn hơn một tí hoặc là sớm hơn một tí thì có phải là đẹp hơn không đúng cái lúc mà anh tú đang chọn lõi hơi phí và có thể là do cái này nó ở cuối thì nó cũng gọi là một sự sắp đặt rồi một sự sắp đặt thôi không sao nông chảy cũng được à quên cái này cũng được tạm tạm nhưng mà cảm giác nãy giờ tướng nó ra xấu xấu nhở nãy giờ nó không ra thêm một những cái con gì mà mình cần á thật kiểu toàn đa tướng gì gì không á phế đấy chắc là trận này mình đánh uh, cv hoặc là xạ thủ nhá bán đi cv hoặc là xạ thủ hoặc là đờ vần nên là chưa biết được cứ cho là em tú chấp đi chấp ngay lõi vàng à không hề chấp luôn em tú không hề chấp luôn em tú đen em tú đen em tú đen cái đuổi em tú đen cái đuổi biết đâu người ta gọi để nghe giọng em tú thì sao à nghe giọng em tú á nữa nữa shipper nghe giọng em tú làm gì đó nhà này nhà này trâu đấy may giết được con mò đấy nhờ mình thiếu cung xanh em ơi mình đang thiếu cung xanh đấy ra vừa rồi mà nó đang đun một cái nung chảy ấy là đúng kiểu game game hay luôn đấy nhưng mà không không cho rồi đùa luôn rồi là cái nung chảy thề luôn đó, nó bị phế luôn á đã quên lấy cái tụ điện này nó bị phế luôn á khi đơn vị của bạn nhận thương chí mạng gây tám mươi lăm xong rồi trong khi bây giờ kiểu đoàn đánh bằng mấy con đam dưới này thì lấy cái cái tụ điện làm gì đây phế vai hmm, nhưng mà thôi không sao bỏ đi nhà này vẫn đang cháy ra cái sông mới là đẹp đấy nhở nhà này lõi đẹp á nhà này nung chạy à nhà này ấy nhà nhà máy tái chế bình thường nhà này nhà phát minh nhà này nhà này chưa nổ à nhà này hũ năm mà bỏ ngay định đỡ vần đi à đây rồi cũng xanh đây rồi khi em qua thung lũng phập bóng đêm gửi bàn trần mình dồn qua một tí xem nó có gì gọi là đặc biệt không nhá mọi người một trăm hai mình nghĩ là cần một cái đồ gì nữa cũng được đồ gì nữa đồ gì má làm một cái kháng hiệu ứng hoặc là một cái quần đao nữa cũng được là đẹp kazik à kazik không cần lắm nhờ mua con này lại đi bây giờ mình cần một con vệ sĩ đó anh em ạ đang thử con da van á đang thử con da vàn đang thử con da vàn anh em ạ da vàn không làm gì cả chiu ủa đẹp chưa thôi đẹp chưa dồn qua một tí mà ra luôn bờ hai anh em ạ em tú sang na chơi sớm mùa bảy đi à sang na á sang na chơi sớm mùa bảy đi à ê từ từ nhá nhưng mà na ở đâu thật ra là na là bbe à ý bạn là bbe hả à mình muốn rôn một con vệ sĩ quá con bờ răng của mình có châu châu tí đã ê thề luôn nó không ra được một con vệ sĩ nào luôn hả Leona này Jin tạm đi gần na hai này con này bỏ đi đã này mình dốt tốn nhiều lực để kiếm con vệ sĩ quá mình muốn rô một con uh, vệ sĩ để cho con bờ nó châu châu luôn nó tanh luôn tầm này á nhưng mà thôi rô ra được mấy con kia hai sao cũng ok khi em qua thung lũng tầm này đánh đúng bằng hai sao luôn đấy hợp lý chưa sao hôm qua anh về sớm thế à? anh đâu về sớm đấy cái bà bảo trâm này nam mùng tám mà em tú à ui đờ đấy vần à hey đờ ra ven hai con này cũng ngon cơ hay cho gần na cầm đồ này mọi người nhở gần na cầm đồ không vậy không ui mạnh chua. đấu sĩ mình nghĩ là bỏ đi nhặt tiền đi cơ bản là mình muốn tích tiền á tiền nè tích tiền nè tích tiền nè tích tiền nè tích tiền nè gậy con này nè kháng phép con này nè hợp lý chưa bán luôn đi tí nữa kiếm lại sau mà đỡ vần ra nè nhưng mà đỡ vần thì nói chung là không ngon lắm nên là thôi anh em ạ lấy tụ điện rồi mình nghĩ là đánh kiểu bọn à, sivir siêu ngon hơn thì nó có tài chế thì đánh bằng cái lớp siêu ngon hơn á kiểu cái đánh tối ưu nhất cái lõi có thể thôi nhá quả đấy em có nung chảy bú ấy chứ nung chảy thì đánh ở vần bú luôn đấy hoặc là cv cũng được một nhà chết rồi à căng vậy 4.3 mà chết rồi á lâu mà mình mới thấy một lobby căng như vậy á hình như là không nổ vũ được đúng không Zinix cầm kiếm mà ngon đấy găng left side này găng left side hoặc là lấy cung làm buồn đao nhưng mà mình nghĩ là lấy ấy trước đi lấy cái khăn trước đi cơ bản là mình ờ, có có có luyện cung với cả cô ấy rồi á không phải có luyện cung ở ờ, đúng rồi có luyện cung mình là có luyện cung với có zeke rồi thành ra là không cần vùng đao lắm cũng được cần thêm một chút gọi là ui cv hai là bảy thích ba chạm mà đới vần này trận trước thì ông ra đâu trận này thì ra một đống anh em thấy game này nó nó nó nó, nó siêu người mình không trận trước thì ông ra đâu hai đớ vần vào đép nhỉ anh em nhỉ mình nghĩ là đớ vần đép ngon hơn là con zihin á đớ vần không ta đớ vần thì bán hai con này đi thôi khỏi đi cơ bản con mid four hai chắc là ngon hơn đấy để để để con mid four nhá nam mùng tám mới có việt nam thì mùng chín à qua đi chơi còn gì à qua đi chơi ở đâu đấy phương anh sivir thôi anh tú đỡ vần lại cút giống ban ấy đấy à chắc là anh tú đánh sivir hoặc là đánh đánh đánh zihin á đánh gì cũng được tôi là gì thì đánh gì cũng được nhưng mà cơ bản là sĩ viên thì con lớp tái chế á, ui con bờ răm hai mà không chiêu được luôn bịp nhờ vâng, bờ răm hai mà không chiêu được ảo ma thật á win không win không hai hai hai hai bờ năm hai không cc được bịp thật trận này chắc là vẫn được nhìn chứng anh em ạ đánh ngất ngư thấy chua nãy mà lấy kia là bờ u bu sắc bú rồi cày thế lấy được cái thì nhờ lấy được cái nung chảy anh em nói là bầu mu sắc bú rồi đấy nhưng mà thôi không sao nó ra như vậy tạm tạm thì cũng được cảm thấy vui vẻ rồi buồn nữa thì chưa à? hết game của urf anh tú ơi à urf à mọi người muốn urf hay là năm năm mình thích đánh năm năm hơn á phải đánh aram á urf thì nói chung là kiểu mình chơi được mấy con tướng ap thôi còn đánh mấy con tướng phép á à, quên mấy con tướng đam á đánh nó hơi đần nhưng mà để tí nữa đi nhở urf hơi sớm không hơi sớm không hello anh tú hello lê văn hùng nhá cho đỡ vần á đỡ vần đi anh nhá sợ đỡ vần đỡ vần gì đấy em cứ đánh ngất ngư mà ừ. trận này là quả trứng á là quả trứng á nhà này vẫn đang gọi là tầm một sao thôi nhưng mà nhà này lên chín ui nhà này thì nó top một này tại vì anh em biết sao không tại vì cái đột biến gọi là đột biến đánh nhanh á tí nữa chỉ cần có một cái đột biến con galio á xong rồi người ta có cái lõi bất tử nữa thành ra là tí nữa galio hai chắc chắn là top một luôn theo kinh nghiệm gọi là đánh à, đột biến nhiều của mình nhà này thì có cho mình là cv hai rồi nhưng mà chưa có cung xanh thành ra là gặp mình cũng hơi hơi kém mệt đấy không có cung xanh cv hai cũng chỉ là nhỏ cv một thôi và mình còn có cái tụ điện nhá tụ điện đánh với nhà này đúng ngon á ok trận này vào top rồi vào top rồi vui vẻ chưa lại silver à silver đâu nãy giờ tụ đánh đầy bài cái silver thôi như vậy đã nhá như vậy đã nhá năm năm đi anh tú và để thì anh tú xem nhá em tú nâng máy đi à em tú đang tính gọi là cài lại win á công nhận là máy này nó kiểu nó bị đuối thật rồi nó bị yếu hẳn á nhưng mà mọi người nhìn tóc mình ấy nó có bị bết không tại vì hôm nay mình mới chỉ gọi là dùng dầu xả chứ có dùng dầu gội lắm mà trông vẫn đẹp trai mà đúng không vẫn kiểu đẹp trai cool boy này lạnh lùng boy ấy. em tú lạnh lùng cùng với cả ấy à một cái cuồng đao à cuồng đao zinix là bú luôn đấy chứ em tú uống gì à uống gì là sao chị quỳnh chị quỳnh mua cho em à chị quỳnh ơi nói chứ em tú uh, có nước rồi đấy chị quỳnh lucian nhiều thế very iri à quên à, ire à ire này có tái chế này đờ đấy vần bây giờ mày biết ra à? quá muộn rồi em ạ à. trời trẻ ra cuồng đao cuồng đao với cả zinix nhá cuồng đao hay sorry nhà mình nhé cuồng đao đi xong rồi tí nữa cho con ấy zinix một cái giáp dân đùm cho con uh, à, iz đi đỡ vần bỏ lắm mọi người ơi bán hai con này đi à ủa con cvm tú rồi cvm chết à cai xa hai năm mươi tiền chó ghét một game này hay á game này hay á đỡ vần tiến công đi anh này em tú đâu có biến tấn công đâu mọi người em tú có biến đến công thì còn chơi được chứ em tú đâu có biến đến công đâu bò này thật ra là mình đủ tanh rồi nên là có gần bò cũng được mình đang thử con lu sần đấy không để làm gì cả gì nick này e không một con cv luôn á hôm nay kiểu không phải là ngày chơi game hay sao á thật kiểu mình đánh cái gì là mình sẽ không run ra cái đấy á trận trước đánh đỡ vần thì không run ra được một đỡ vần nào trận này thì đánh cv thì run kiểu nó bị khó á nên thành ra là hôm nay kiểu là một ngày chơi game gọi là chọn bài không đúng rồi nhở ui đấm đau đấy Reanta cầm cái này à kinh nhờ cơ bản là họ đấu sư á đam to bãi, không biết là có được top bốn không ấy chứ nhà kia vãi vẽ là cái cung xanh rồi trận này thì một đống ê trận này thì một đống đời vần cơ game mới chơi chưa game chơi người chưa eco hai à phải lên á tôi lên tạm nhé. eco hai vậy gà em dưới cảm ơn anh phi hello anh phi gà gà gà một xíu gặp bài này chắc là mình thua rồi lần này là mình thua rồi đấy cơ bản là người ta cv hai với cả người ta vẽ được cái ờ, người ta vẽ được cái cung ờ, xanh của anh em ạ từ từ nhá mình đánh nhất ngư á đánh nhất ngư á đánh nhất ngư á đánh nhất ngư anh em ạ đánh nhất ngư với tụ điện đấy, đúng cao tơ nhà này luôn đấy huy được mỗi nhà này anh em ạ sao em tú không bỏ lucian cho eco vào ở đây đây em tú bỏ ở đây cơ bản là lấy lucian hai nhiều khi nó phụ đan một xíu á kháng hiệu ứng là diệt nè crit phép mình nghĩ là lấy được cái kháng hiệu ứng thì đẹp nhất hoặc là diệt một trong hai diệt thì ông di thêm đam còn không thì lấy đồ tanh không có đồ gì tanh không không có đồ gì tanh thì anh em nhở không có đồ gì tanh thì thôi chắc là mình lấy diệt nhá kiểu ví dụ mà có đồ tanh thì mình lấy đồ tanh cho con bram cũng được cơ bản là diệt nó có một tiền là nó hơi cùi đẹp trai như tay đây luôn này em túi chơi acd à Ý anh à, hello Tấn Sang nhá, hello em. Từ từ nhá, mình đếm nhá. Nhà kia ba con với cả mình một con là bốn con. Mà trong khi tướng bốn tiền gọi là cũng mười hai con. Ê hôm nay không không phải là ngày chơi TFT á. Nên chắc là tí nữa mình chơi cái trò khác cái. <laughs> tí mình chơi cái trò khác cái anh em ạ. Nhớ anh chè của anh Tú ơi à, em Tú cũng nhớ mà, em Tú cũng nhớ mà em tú nhớ mà sao gặp cái nhà này người ta chiếu mình nguyên nhà vậy ác vậy chiếu nguyên cái nhà ê từ từ nhá kéo được con cây xa nhá kéo được cây xa này mà không biết là đủ đủ, đủ, đủ đam chết không á nó chạy đi rồi nha mọi hai hai hai hai hai hai hai kéo được cây xa và cái kết win được một rau hợp lý đấy ok các bạn là mình né chiếu nữa nha bạn nhà thích vai chạm mày đi rồi nè nhà này chết rồi nhá nhà cv chết rồi nhá để xem có ra được cv không nhưng mà mình đợi đi mình đợi thêm một round đi cho nó nhiều tiền hẳn nhá coi như là tí nữa mình có ba mươi tiền rôn đấy để xem nó có ra được không sau round rồng nói chung là mình có ba mươi tiền gặp bài này bây giờ tại vì mình rôn một tơn nó cũng trả lên là cv hai cơ bản là mình không có kinh tế nên là anh em đừng có rôn roll cố làm gì nhá rôn cố xong rồi anh em khóa lại nó bị kiểu bị tù á thành ra anh em đã lỡ rồi anh em nhịn luôn nhịn luôn thì tí nữa anh em có tiền anh em rôn ra được thì ra đấy cái gì đây cái gì đây cái gì đây ngày hôm nay chơi khác giới hợp hơn bạn ơi á cảm ơn alex ngô nhá kêu khác giới gì đấy khác giới à cảm ơn alex ngô nhiều thank you chơi ome tv làm content anh vi đi à ome tv cơ bản là mình nói chuyện nó không được á không được khéo lắm nha em ạ thành ra tù lắm hôm qua cũng chưa thử rồi thấy tù quá ui chỉ một bắn là này không mất máu luôn thế này mình là top bốn là thành công rồi nhà này win à ít nhất là còn được nhìn thấy quả trứng nhá blue à cuồng đao ánh sáng mà bốc đồ ui từ từ nhá tí nữa bỏ ba tia ra này cuồng đao cho con cv à xong rồi bốc đồ cho con uh, bốc đồ cho con uh, eco à, hoặc là gna nhá bốc đồ thì nói chung là con ir hai chắc là ngon hơn tí nữa cho bốc đồ ir cũng được hợp lý đấy có đạt được tiến công không thì bảo wow tiến công cái tiến công cái vậy em tú phải kiếm lại con kia à em tú phải kiếm lại con dead xài à em tú phải kiếm lại dead xài à đây rồi nhiều khi nó random à quên nó nó nó rơi ra được cái ba tia thì mình đỡ phải tháo luôn anh em ạ nhưng mà không nó không ra rồi em tú à, em tú nít nít nít dead xài anh em ơi nít nít nít dead xài á nít dead xài á tại vì cơ bản là tí nữa mình cũng đổi ấy, thành ra là thôi anh em ạ cút bẫy à bẫy không cần lắm anh em ạ dắp lửa đâu rồi đâu rồi cơ bản là mình đang chấp hai đồ dưới ở ngoài thành ra là hơi yếu anh em ơi mình cần một con ấy nữa cần một con red side nữa là bài mình có khi có khi top cao được đấy nhưng mà tí nữa mình chỉ sợ thua nhà đột biến thôi nhà đột biến tí nữa kiểu người ta có khổng lồ á mình không đỡ được anh em ạ không đỡ được bỏ bớt đi này bỏ bớt con ấy đi này nhưng mà con ờ, con gì của em tú đâu ta red side đâu ta không có red side rồi anh em ơi không có red side rồi gặp nhà này à nhà này lên galio hai rồi thì mình hơi khó thật mình phải lấy con blitz kéo được con ấy thì đẹp kéo được con uh, à, cây xài đẹp kéo được cây xài đẹp chơi bigo lai thử đi anh tú à sao lại chơi bigo vậy mọi người kéo được cây xà này ông này hay để mình kéo nhở ui mình để con eco để ra đun nó đun ra thật anh em ạ kéo được cây xà chắc là win rồi cơ bản là mình có có có có gì nhỉ có tái chế thành ra là không sợ galio rồi lắm với cả con galio này không phải là con galio đam anh em ạ galio đam nó mới sợ bùm ui từ từ nhá galio này kinh vậy thiếu đam mà ghép gì đầu game đánh win trích ngon thế bạn ơi à mình nhưng mà bản này hay bản sau nhở bản sau thì mình nghĩ là giáp lửa với cả bàn tay hoặc là quyền trượng dao điện đấy là những cái đồ kiểu những cái đồ kiểu chấn phái rồi 10 điểm mà nản đấy nhở không phải nản nhưng mà ý là kiểu nhìn nó ấy á đấy kiểu nó không có hứng hay em ơi à, chơi gì bây giờ mọi người hello anh tú à hello bố là chùm meta nhá URF đi anh ơi em xin slot cái à nhưng mà chơi gì đây chơi cái này cơ bản là nó cũng cũng cũng gì gì á à. <laughs> chơi urf à nếu mà chơi urf thì đợi xíu em tú một nick khác bản này ý bạn à bản này mình nghĩ là lắp ba tia cũng xanh zeke zeke mình nghĩ là ngon á zeke chắc là ngon sao top ba cộng mười điểm thay à top ba là cơ bản là mình ờ, nick cũng điểm cao rồi giải cứu ặc mình đi bạn ơi ờ, một k ba điểm kia là của ai vậy á một k ba điểm kia là của mình luôn á mọi người tại cơ bản là nick chính mình không có ghi lên đấy chứ chơi gầy à nữa nữa chơi gầy gì đấy thế anh chè qua thì phải làm làm sao hả anh à chơi in lớp đi anh à chơi in lớp là chơi cái gì vậy hello anh tối em mới đi học về hello tế anh nhá hay là thôi chắc là mình ọp đi tối mình like đấy mọi người cảm giác nó không được gọi là khỏe khoắn với cả tinh thần nó không sảng khoái lắm ấy thì thôi nhá bye bye mọi người nhá tối em tú like tiếp kiểu tinh thần nó không có sảng khoái để tối mọi người ơi bye bye mọi người nha bye bye anh em nha